Việt Nam lên tiếng sau khi bị Bắc Kinh phàn nàn về kế hoạch sử dụng vaccine Trung Quốc. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không phủ nhận thông tin rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc phàn nàn vì không tuân thủ cam kết được thống nhất giữa hai bên trong việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng và cho biết sẽ tiêm chủng cho công dân Trung Quốc theo đề nghị của nước láng giềng. Việt Nam được Trung Quốc tặng 500.000 liều vaccine Sinopharm do nước này sản xuất và Bộ Y tế Việt Nam ngay khi nhận được lô hàng này hôm 20 tháng 6, cho biết rằng sẽ ưu tiên dùng vaccine mà Bắc Kinh trợ cấp miễn phí để tiêm cho ba nhóm đối tượng, trong đó gồm các công dân Trung Quốc và những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc cũng như những người sống ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, sau đó 4 ngày, Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam không thực hiện việc phân phối lô vaccine mà nước này tặng theo kế hoạch đã thống nhất trước đó. Cơ quan đại diện ngoại giao của Bắc Kinh vào ngày hôm sau, 25 tháng 6, ra một tuyên bố nói rằng họ đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hợp tác tiêm chủng và cho biết hai bên đã thống nhất tiêm phòng cho công dân Trung Quốc ở Việt Nam sớm nhất có thể, theo hoàng Cầu Thời báo. Trả lời yêu cầu bình luận của đài VOA về thông tin Trung Quốc nêu quan ngại với phía Việt Nam trong kế hoạch sử dụng vaccine do nước láng giềng tặng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận điều này. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết trong email gửi cho đài VOA rằng Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm và rằng số vaccine này sẽ được triển khai sử dụng theo nghị quyết NQCB ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ Việt Nam về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 ba ngày sau khi tiếp nhận vaccine do Trung Quốc trao tặng, Bộ Y tế Việt Nam được truyền thông trong nước nói sẽ phân bổ cho 9 tỉnh phía Bắc, trong đó có hai tỉnh không giáp biên giới với Trung Quốc là Thái Bình và Nam Định. Theo Hoàng Cầu Thời báo, Đại sứ quán Trung Quốc hôm 25 tháng 6 cho biết rằng Việt Nam sau đó đã rút lại kế hoạch phân phối này. Trên cơ sở đề nghị của phía Trung Quốc, Việt Nam sẽ tiến hành tiêm chủng cho các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Bà Hằng cho biết khi trả lời đài VOA. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 24 tháng 6, bà Hằng nói với phóng viên rằng Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống. Học tập và làm việc tại đây, Việt Nam mới chỉ tiêm chủng ít nhất một liều vaccine chống COVID-19 cho gần 4 triệu người trong tổng số khoảng 98 triệu dân, một tỷ lệ được xem là thấp nhất trong khu vực – trong lúc đang chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn nhất trong cộng đồng. Ngoài vaccine của Trung Quốc, Việt Nam còn được trao tặng các loại vaccine chống COVID khác, gồm 2 triệu liều AstraZeneca từ chính phủ Nhật Bản và 1.000 liều Sputnik V từ chính phủ Nga. Bên cạnh đó, Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vaccine với mục tiêu có được 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 7% dân số trong năm nay. Việt Nam sẽ sớm tiêm chủng cho công dân Trung Quốc sau khi bị phàn nàn. Việt Nam đồng ý sớm tiêm chủng cho công dân Trung Quốc sau khi bị nước này phàn nàn rằng quốc gia Đông Nam Á không tuân thủ cam kết được thống nhất trước đó giữa hai bên về việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói trong một tuyên bố ra hôm 25 tháng 6 rằng cơ quan đại diện ngoại giao này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hợp tác tiêm chủng và rằng hai bên đã thống nhất tiêm phòng cho công dân Trung Quốc ở Việt Nam sớm nhất có thể, theo Hoàng cầu Thời báo. Tờ báo của cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tên tiếng Anh là Global Times cho biết rằng trước đó một ngày, Đại sứ quán nước này ở Hà Nội đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam không thực hiện việc phân phối lô vaccine mà Trung Quốc tặng theo kế hoạch đã thống nhất trước đó. Việt Nam hôm 20 tháng 6 nhận 500.000 liều vaccine của hãng dược Sinopharm do Trung Quốc cung cấp miễn phí. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận lô vaccine này tại một buổi lễ được tổ chức ngay tại sân bay nội bài ở Hà Nội với sự có mặt của đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Bộ Y tế Việt Nam nói sẽ ưu tiên dùng vaccine mà Bắc Kinh trao tặng cho ba nhóm đối tượng, gồm các công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc kinh doanh tại Trung Quốc và những người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời báo, Đại sứ quán Trung Quốc đã phàn nàn với phía Việt Nam rằng kế hoạch triển khai lô vaccine này đã không đúng như thỏa thuận trước đây nhằm ưu tiên cho ba nhóm đối tượng kể trên. Cùng đưa tin về việc này, Bloomberg trích dẫn một quan chức của sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói rằng, theo sự nhất trí giữa hai bên, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần hứa rằng vaccine do Trung Quốc viện trợ sẽ được ưu tiên cho công dân Trung Quốc, những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc và những người sống ở khu vực biên giới. Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 6 cho biết sẽ phân bổ 500.000 liều vaccine của Trung Quốc tặng cho 9 tỉnh phía Bắc, gồm cả hai tỉnh không giáp biên là Thái Bình và Nam Định, nhưng trong đó Quảng Ninh, tỉnh giáp biên giới Trung Quốc, nhận nhiều nhất với 230.000 liều, theo Express. Hoàn cầu thời báo, thuộc Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, trích dẫn tuyên bố của đại sứ quán nước này cho biết rằng Việt Nam sau đó đã rút lại kế hoạch phân phối này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của đài VOA trước thông tin mà đại sứ quán Trung Quốc đưa ra về việc Việt Nam không thực hiện theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai bên về việc sử dụng vaccine do Bắc Kinh trao tặng. Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã bày tỏ tức giận về việc phân phối vaccine Sinopharm của Việt Nam, trong đó một số người chỉ trích Việt Nam đã không giữ lời hứa. Theo Hoàng Cầu Thời báo, Việt Nam không tôn trọng cam kết ưu tiên người Trung Quốc là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất hôm 25 tháng 6 trên mạng Weibo, một dịch vụ mạng xã hội của Trung Quốc giống với Twitter theo Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 24 tháng 6 nói với phóng viên rằng Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam sau khi được yêu cầu bình luận trước những ý kiến về việc phân biệt đối xử trong ưu tiên tiêm chủng.